đầu tư khu vui chơi cho trẻ em đang trở thành một ngành dịch vụ hấp dẫn, thu hút rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và đầu tư vào hoạt động kinh doanh khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thăm dò thị trường của Skynet thì hầu hết các nhà đầu tư đều không có một kiến thức rõ ràng về quy trình và cách thức đầu tư khu vui chơi dành cho trẻ em, chủ yếu là dựa vào đối tác cung cấp dịch vụ thiết kế và thi công khu vui chơi. Đây là một thiếu sót rất lớn có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản cho nhà đầu tư nếu không tìm được một đối tác uy tín. niềm vui bất tận Làm thế nào để bắt đầu vào lĩnh vực đầu tư khu vui chơi dành cho trẻ em? Bước 1 là chúng ta cần phải tiến trình điều tra, thăm dò thị trường khu vui chơi. Nếu bạn muốn đầu tư sân chơi cho trẻ em, Skynet khuyên bạn nên ghé thăm một số khu vui chơi đang hoạt động để thu hút được khách hàng, những người đang làm tốt trong quá trình kinh doanh. Sau đó quyết định khu vực, khách hàng mục tiêu và chủ đề sân chơi của riêng bạn. Điều tra đánh giá rủi ro của kế hoạch đầu tư khu vui chơi là điều rất cần thiết, không kém phần quan trọng. Cuối cùng, dựa vào những thông tin thu nhập được, bạn sẽ tiến hành đánh giá và lựa chọn đơn vị xây dựng khu vui chơi phù hợp nhất. Bước 2 là chúng ta cần phải thảo luận địa điểm xây dựng khu vui chơi dành cho trẻ em. Chọn một địa điểm và vị trí của địa điểm là phần quan trọng nhất của đầu tư này. Vị trí tốt nhất là lối vào của siêu thị lớn hoặc bên trong một trung tâm thương mại. Ngoài ra, bạn có thể chọn một vị trí ở gần chợ, trường học hoặc ngã tư nơi có đông xe cộ, học sinh qua lại. Điều này đảm bảo rằng sẽ có một lượng trẻ em nhất định thường xuyên đến khu vui chơi như thế này. Bước 3 đó là thiết kế khu vui chơi. Để thiết kế một khu vui chơi, bạn sẽ có hai phương án cho đối tác là để thiết kế. Một là nhà sản xuất cung cấp đồ chơi và hai là công ty thiết kế chuyên nghiệp. Với nhiều năm trong lĩnh vực thiết kế và thi công khu vui chơi và làm việc thu mua từ nhà sản xuất, Sở Connect khuyên bạn nên chọn một đơn vị thiết kế chuyên nghiệp uy tín, từ đó bạn có những giải pháp thiết kế khu vui chơi thú vị, hấp dẫn, thu hút được khách hàng nhí. Bạn chỉ cần cung cấp ý tưởng khu vui chơi mà bạn mong muốn, tổng diện tích dành cho khu vui chơi, còn lại đơn vị thiết kế sẽ phụ trách đo đạc kích thước, lên 3D ý tưởng, cho bản vẽ một khu vui chơi hoàn chỉnh. Bước 4, chúng ta cần tìm kiếm đơn vị thi công và tính toán chi phí thiết bị khu vui chơi. Tìm kiếm đơn vị thi công và tính toán chi phí thiết bị vui chơi là bước tiếp theo cũng khá là quan trọng vì đây là bước trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí đầu tư lớn nhất, chi phí thiết bị đồ chơi. Bạn có thể trực tiếp thu mua đồ chơi hoặc có thể thông qua đơn vị thi công khu vui chơi để thu mua. Các thiết bị đồ chơi thường nhập khẩu từ nước ngoài sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với mua tại Việt Nam nếu bạn lựa chọn đơn vị thi công làm việc với thu mua với các thiết bị vui chơi thì bạn cần thăm dò giá và đàm phán để có được giá tốt nhất. Scanet chuyên về thi công khu vui chơi trẻ em thì chúng tôi sẽ sử dụng giá gốc từ nhà cung cấp cộng với chi phí vận chuyển, do đó bạn có thể yên tâm về giá. Scanet sẵn sàng cho bạn phương thức liên lạc với nhà cung cấp, bạn có thể trực tiếp làm với nhà cung cấp cho những lần mua sau. Bước tiếp theo là bước 5, chúng ta cần lắp đặt và hoàn thiện khu vui chơi. Sau khi thu mua đồ chơi, bạn sẽ bắt tay vào việc trang trí khu vui chơi, bố trí lắp đặt trò chơi. Đồng thời bạn có thể bắt tay chuẩn bị cho việc mở cửa uh, khu vui chơi như quảng cáo mở cửa, vé sân chơi, in ấn quảng cáo, tuyển dụng nhân viên. Bạn có thể thuê đơn vị chuyên về thi công khu vui chơi để thực hiện việc lắp ráp, lắp đặt khu vui chơi để giảm tải công việc cho bạn. Tuy nhiên, lời khuyên của Skynet thì bạn nên gộp chung bức thiết kế, thi công, thu mua thiết bị vui chơi cho một đơn vị chuyên nghiệp. Họ sẽ theo sát được toàn bộ quá trình xây dựng khu vui chơi và kịp thời đưa ra những phương án xử lý khi có lỗi phát sinh. Khi bạn sử dụng dịch vụ thiết kế, thi công khu vui chơi trọn gói của Skynet, bạn sẽ được hỗ trợ thêm về thiết kế xây dựng thương hiệu, in ấn quảng cáo. Mô hình thiết kế thi công phép kiến của Skynet chắc chắn sẽ là một khu vui chơi thật là tuyệt vời đối với bạn. Vừa rồi là quy trình đầu tư khu vui chơi dành cho trẻ em các nhà đầu tư có thể tham khảo. Các bạn có thể like, share và subscribe kênh của chúng tôi để theo dõi được nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Cảm ơn và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.